Mỹ lên án những lời hứa chống rỗng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ lên án những lời hứa chống rỗng của Trung Quốc ở Biển Đông và đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường phản đối và bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm. Ngày 27 tháng 9, trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tuyên bố của người phát ngôn Morgan Ortagus lên án những lời hứa chống rỗng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo người phát ngôn Ortagus, 5 năm trước vào ngày 25 tháng 9 năm 2015, ông Tập Cận Bình đứng trước vườn hồng ở Nhà Trắng và nói Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không nhắm tới hay ảnh hưởng tới bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, thay vào đó, Trung Quốc đã theo đuổi quân sự hóa các tiền đồn ở khu vực tranh chấp một cách bất cẩn và hiếu chiến. Theo người phát ngôn Otagot, Trung Quốc đã triển khai nhiều tên lửa hành trình chống tàu, mở rộng radar quân sự và tăng năng lực phát tín hiệu tình báo, xây dựng hàng chục nhà chứa máy bay, xây dựng nhiều đường băng có khả năng tiếp nhận các máy bay chiến đấu. Trung Quốc đã sử dụng các tiền đồn quân sự trên vùng biển Đông tranh chấp như những phương tiện để bắt nạt các nước và để hỗ trợ cho sự kiểm soát của mình ở các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền không theo luật pháp quốc tế. Các tiền đồn này được xem như các bãi đáp cho hàng trăm tàu dân quân hàng hải và tàu hải cảnh Trung Quốc vốn thường xuyên quấy rối tàu dân sự và cản trở các hoạt động thi hành luật pháp hợp pháp, cản trở hoạt động đánh bắt cá ngoài khơi và phát triển hydrocarbon của các nước láng giềng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trung Quốc không tôn trọng lời nói hay cam kết của chính mình. Trong vài tháng gần đây, chúng ta đã thấy một số lượng chưa có tiền lệ các nước chính thức bày tỏ sự phản đối của mình với các tuyên bố hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc, theo người phát ngôn Otagot. Chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường sự phản đối với cách hành xử nguy hiểm và không thể chấp nhận này và làm rõ với Trung Quốc rằng chúng ta sẽ bắt họ chịu trách nhiệm, người phát ngôn Otagot kêu gọi. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh và đối tác Đông Nam Á chống lại các nỗ lực bắt nạt của Trung Quốc nhằm chiếm ưu thế ở Biển Đông, người phát ngôn Otagot tuyên bố. Đại sứ Mỹ, chiến lược với châu Á sẽ không đổi sau bầu cử. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của nước này sẽ không thay đổi, bất kể ai là tổng thống tiếp theo. Mỹ đã hiện diện ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ và điều đó sẽ không thay đổi, dù mỗi chính quyền và mỗi tổng thống sẽ có những trọng tâm và chính sách riêng. Đại sứ Creighton Bing trả lời về khả năng Mỹ thay đổi chiến lược ở khu vực sau bầu cử tổng thống năm nay. Trong bầu cử Tổng thống Mỹ, Trump đối đầu với đại diện Đảng Dân Chủ Joe Biden, hai ứng viên đang tăng tốc chiến dịch chạy đua khi ngày bỏ phiếu đang cận kề. Tổng thống Mỹ Trump công bố chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mở cửa và tự do vào tháng 11 năm 2017 khi dự APEC tại Việt Nam. Trong đó, ông khẳng định các nước cần đảm bảo tất cả cùng chơi theo luật, tôn trọng tự do hàng hải và trên không, bao gồm các tuyến vận chuyển mở. Mỹ muốn hợp tác với các nước để xây dựng lòng tin, tạo dựng ổn định, an ninh và thịnh vượng, hướng tới một thế giới của các quốc gia mạnh mẽ, chủ quyền và độc lập. Kể từ năm 2017 đến nay, Mỹ xúc tiến một loạt chính sách trong chiến lược mới. Washington cấp khoản hỗ trợ trị giá lên 1,8 tỷ USD cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập trung vào ba lĩnh vực chủ chốt, kinh tế, quản trị và an ninh. Mỹ cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước trong khu vực nhằm đối phó với những mối đe dọa chung, xây dựng các chương trình gìn giữ hòa bình cho các quốc đảo Thái Bình Dương. Chiến lược của Trump chỉ khác tên gọi, về cơ bản giống với chiến lược xoay trục châu Á từ năm 2009 của người tiền nhiệm Barack Obama nhằm thắt chặt quan hệ với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đại sứ Creighton Brink, ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, Mỹ coi ASEAN là trọng tâm trong chính sách hợp tác với khu vực. Washington ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và khuôn khổ đối tác chiến lược giữa hai bên. Hợp tác giữa Mỹ và ASEAN không chỉ đảm bảo hòa bình, an ninh mà còn vì thịnh vượng chung của khu vực. Hôm 9 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham gia chuỗi hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ông Pompeo nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-ASEAN, khuyến khích các nước đoàn kết, thống nhất duy trì quan điểm chung về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, giải quyết tranh chấp trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS và các giá trị đã nêu trong tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương AOIP đánh giá về vai trò của Mỹ trong hợp tác ở khu vực, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng trên cương vị đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2020 cho biết, Hiệp hội hoan nghênh nỗ lực của tất cả các nước trong nỗ lực đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông, trong đó có Mỹ. ASEAN mong Mỹ là nước lớn và đóng vai trò quan trọng trên thế giới, có tiếng nói khách quan, trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế vì lợi ích chung, không tạo thêm phức tạp và không buộc ASEAN chọn bên. Đại sứ Creighton Bing cho biết, nếu các nước tin vào hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, ngăn chặn xu hướng chân lý thuộc về cày mạnh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Washington hy vọng các quốc gia chung quan điểm, bạn bè và đối tác sẽ cùng sát cánh bảo vệ nguyên tắc trên. Mỹ không bao giờ yêu cầu ai chọn bên, ông Creighton Bing nói. Với Việt Nam, đại sứ Creighton Bing cho biết, Mỹ coi đây là một trong những đối tác quan trọng nhất ở khu vực khi hai nước đang kỷ niệm 25 năm ngày bình thường hóa quan hệ. Mỹ tiếp tục khẳng định mục tiêu hỗ trợ Việt Nam trở thành một nước vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Mỹ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam ở những lĩnh vực mà lợi ích của hai bên song trùng đáng kể, ông nói. Cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát từ 2019 khi chiến tranh thương mại nổ ra với nhiều hành động trừng phạt mang tính ăn miếng trả miếng, gây thiệt hại lớn. Căng thẳng lan sang các vấn đề khác như nguồn gốc và cách ứng phó COVID-19, công nghệ, trong đó có hoạt động của tập đoàn viễn thông Huawei, luật an ninh Hồng Kông, tình hình Tân Cương, Biển Đông. Quan hệ giữa hai cường quốc bị đẩy đến mức thấp nhất trong hàng chục năm – khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang tới gần, các nhà phân tích đánh giá Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy các hoạt động thách thức, cứng rắn với Trung Quốc nhằm giành được sự ủng hộ của cử tri để tái đắc cử. Đại sứ Clayton Bing cho biết, Washington từ lâu đã tuyên bố về chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ xác định lợi ích quốc gia của mình liên quan chặt chẽ với tương lai của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington sẽ duy trì ba trụ cột chính trong định hướng chính sách của Mỹ sắp tới ở Biển Đông. Thứ nhất, Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao và pháp lý, đề cao các nguyên tắc ủng hộ luật pháp quốc tế, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở, thúc đẩy các hoạt động tương tự như gửi công thư lên Liên Hợp Quốc, tăng đối thoại với các đối tác thông qua các diễn đàn, trong đó có các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN. Thứ hai, Mỹ sẽ hỗ trợ các đối tác ở Đông Nam Á tăng cường năng lực nhằm đảm bảo lợi ích trên biển của các nước này, nắm được tình hình và ngăn chặn xung đột. Thứ ba, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động duy trì tự do hàng hải nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế. Các tàu và máy bay của Mỹ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào luật cho phép như đã thực hiện trong hàng chục năm qua. Chính sách của Mỹ trên ba lĩnh vực này là nhất quán. Chúng tôi sẽ có những bước đi cụ thể và có những điều chỉnh chi tiết khi cần thiết, Đại sứ Cratenbing nói. Trung Quốc trong tham vọng án ngữ phía Nam Biển Đông. Gần đây, Trung Quốc đang gặp thách thức trong tham vọng hình thành các tiền đồn ở phía nam của Biển Đông nhằm kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng nối với Ấn Độ Dương. Theo tờ Bangkok Sport, trong năm tài chính 2021 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới, Hội đồng Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia Thái Lan được bố trí nguồn ngân sách 10 triệu baht, khoảng 7,5 tỷ đồng, để tổ chức các buổi điều trần về dự án kênh đào Kra và dự án tuyến đường sắt nối hai tỉnh Trung Phong, Ranong của nước này. Dự kiến, việc điều trần trên sẽ sớm diễn ra ngay trong đầu năm tài chính 2021. Tham vọng kênh đào chiến lược trong đó, dự án canh đào Kra hay còn gọi là canh đào Thái là tham vọng hình thành tuyến hàng hải nối liền vịnh Thái Lan với vùng biển Andaman thuộc Ấn Độ Dương. Nếu trở thành hiện thực, canh đào Kra có thể thay thế eo biển Malacca để di chuyển từ khu vực phía nam Biển Đông tới Ấn Độ Dương. Ý tưởng về kênh đào Kra vốn đã hình thành từ thế kỷ 17, nhưng vì quy mô đầu tư quá lớn, cùng với nhiều yếu tố khách quan nên chưa thành hiện thực. Dưới thời Thủ tướng Thakin Saniwata,